quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi đấy nó có một cái màu à, bạc rất là đẹp và cái màu bạc là cái màu à, đặc trưng nhất và cái màu đẹp nhất của chiếc xe Hyundai Gate là một chiếc xe bàn đủ cho nên nó gồm có các trang bị như là túi khí hai chìa khóa điện theo xe hai đèn trần la răng đúc theo xe xe này thì cũng có chạy qua một chút dịch vụ rồi nhưng mà một chủ người ta lái từ đầu cho nên còn khá là đẹp luôn keo chỉ zin đến à, 90% máy rất là chất luôn đấy à, máy và động cơ của Hyundai thì rất là nổi tiếng luôn về cái độ bền bỉ độ lành xe và cái độ tiết kiệm nhiên liệu của nó và chiếc xe này thì đi khá là đầm nhá quý vị nhá tôn vỏ của nó rất là dày so với cái dòng xe Morning thì à, Hyundai Gate thì đến lúc nào cũng là đầu bảng đấy Kia Morning thì không bao giờ sánh được với uh, uh, Hyundai và điều đặc biệt nữa chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc thân vỏ của nó còn rất là đẹp luôn đấy. cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này không đâm đụng không ngập nước có chạy qua dịch vụ một chút nhưng đây là à, chiếc xe mà một lái sử dụng từ đầu cho nên người ta đi khá là giữ gìn và cũng còn rất là đẹp luôn Đấy, và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Hyundai Gate này để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ thì tôi xin phép được đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy nước sơn của nó còn khá là đẹp luôn đấy chúng ta mua chiếc xe này về chúng ta sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào và máy của chiếc xe này hay là động cơ của chiếc xe này thì còn rất là chất luôn đó, chúng tôi đang đổ máy đấy đứng gần không nghe tiếng máy luôn đấy các thấy là cái cụm đèn pha phía trước đây còn rất là sáng luôn đấy và phía dưới là cái đèn sương mù cụm đèn pha này rất là trong không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ ở đây nha quý vị nhá đấy và chủ nhân người ta đã độ thêm một cái à, Ờ, bộ đèn led phía trước này đấy giúp chúng ta di chuyển vào ban đêm rất là sáng luôn đấy, kèm theo đó là cái đèn sương mù led ở phía dưới này nữa này cũng rất là sáng luôn đấy, người ta thiết kế vào bên trong bàn đường sông cho nên rất là gọn gàng rất là đẹp luôn đấy đấy và cái biểu tượng của Hyundai đây đấy. và tiếp theo nữa là cái đèn pha bên lái đây cũng còn rất là trong luôn quý vị ạ đấy không có dấu hiệu gì của sự hoen ố ở đây đấy và à, cái khoang lốp đây đấy chúng tôi thấy là rất là sáng luôn đấy cái, cái à, keo phủ của nhà sản xuất kia vẫn còn xanh lét luôn đấy và cái lốp à, của chiếc xe này thì còn rất là dày luôn đấy với cái, cái lốp này thì chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc thay lốp và điều đặc biệt nữa là cái chiếc xe này nó có một cái bộ vành theo xe nhá bộ vành đúc theo xe rất là đẹp luôn nhìn nó rất là khỏe khoắn rất là trẻ trung đấy những chiếc xe nhỏ nhỏ này mà có thêm vành đúc vào nữa thì nó sẽ giúp cho à, chiếc xe này nó khỏe khoắn hơn đấy nó đẹp hơn rất là nhiều đấy đấy và tiếp theo nữa đây cái khoang lốp đây chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả kể cả cái gót à, khoang lốp phía dưới kia Hyundai thì cái chất lượng tôn vỏ của nó thì rất là tốt đấy và cái lốp sau đây cũng còn khá là dày đấy cũng phải hai năm nữa chúng ta mới phải thay lốp đấy, chủ nhân người ta mới à, thay bốn quả lốp mới tinh luôn nha quý vị nhá đây cái la răng của nó đây rất là đẹp kèm theo cái biểu tượng của Hyundai kia đấy rất là đẹp luôn máy rất là chất luôn nhé đi rất là chắc chắn luôn nha quý vị nhá đấy, cam kết với quý khách hàng luôn là một chiếc xe có lướt qua một chút dịch vụ nhưng mà nó là à, một lái sử dụng từ đầu đây cái khoang lốp bên trước bên phụ đây Đấy, chúng ta thấy rất là đẹp luôn nha quý vị nha Rất là sáng, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Đây, lốp trước bên phụ đây Cũng còn rất là dày Đấy Chúng ta mua chiếc xe này về thì chúng ta không phải đầu tư thêm Đây, cái bộ la răng phía trước bên phụ đây rất là đẹp Đấy, tiếp theo nữa Đây, là cái khoang lốp Sau bên phụ Đấy, và cái gót lốp của nó đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhé Rất là đẹp luôn Đấy, lốp của nó đây cũng rất là dày ta lông còn à, rất là đẹp rất là dày luôn Đấy, và cái la răng phía sau đây rất là đẹp và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ về cái mặt cabo phía trước hai bên sườn xe bốn khoang lốp Đấy, và tiếp theo thì bây giờ xin phép được uh, đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này để quý vị theo dõi thật kỹ đây nội thất bên trong của nó thì đây chúng ta thấy rằng là trước hết là cái bộ ghế da thì cũng đã được độ hai màu phối hai màu rất là đẹp rồi rất là sang trọng đúng không ạ đây cái mặt bàn thờ phía trước đây còn rất là sần luôn nha quý vị nhá đấy không đặt đồng hồ à, tính tiền ở đây cho nên là cái mặt đây chúng ta thấy đây. đấy còn rất là đẹp rất là sần luôn nha đấy nói chung là như xe tư nhân đấy đây nữa đấy những cái chiếc xe dịch vụ thì người ta hay dán cái giấy rất gì vào đây nó rất là xấu đây người ta dán đồng hồ đây người ta khoan xong người ta phủ sơn lên rất là xấu luôn quý vị ạ nhưng mà chiếc xe này thì đặc biệt là đấy là taxi thương quyền đây cái mặt là à, tắp lô phía trước đây cái phần sơn màu bạc này là vẫn là zin của nhà sản xuất nha cái phần sơn này thì thợ sơn trong nước không bao giờ sơn được như này nhá đấy không bao giờ sơn được uh, sần và có những cái uh, dọc chỉ ngang như này được cả đấy chúng ta thấy là như vậy rất là đẹp như những cái xe chạy dịch vụ nhiều ấy, thì chỗ này nó bạc hết à. đấy đây hàng ghế đây đấy được phối hai màu khá là đẹp tiếp theo nữa là cái tắp bi cửa đây đấy không khác gì xe tư nhân nha quý vị nhá đây các cái phím bấm lên xuống đây đấy rồi là cái tay cửa đây đấy nếu mở ra mở vào nhiều thì cái chỗ này đây cái chỗ tôi chỉ tay này nó sẽ bị bạc hết rồi nhá đấy nhưng chiếc xe này thì không đây cái nhựa phía dưới của nó đây đấy nỉ nguyên bản nhá đấy nhựa tabi của nó sần chưa đấy keo chỉ thì còn trên 90 phần trăm đây tôi đang quay những cái chỗ mà không lỗi đấy chỉ có một à, chỗ nó có một cái lỗi nhỏ không đáng kể lỗi này lỗi cho phép rồi đấy đây kể cả cái phần gầm phía dưới đây cũng còn rất là sáng luôn đấy đấy là cái mặt tắp bô phía trước đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy chúng ta thấy là cũng à, được phối hai màu rất là đẹp và điều đặc biệt chiếc xe này là ngồi rất là rộng rãi nha quý vị nhá và đi của nó thì rất là đầm luôn đấy lại là xe nhập khẩu nữa đấy, morning mà nước thì không bao giờ sánh được chiếc xe này hai nữa là à, xe Hyundai này nó rất là đầm và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá nhiên liệu của nó thì rơi vào khoảng 6 à, cho đến 7 lít xăng trên 100 cây thông thường thì nó rơi vào khoảng 6 lít trên 100 cây nha quý vị nhá đây cái tem của nhà sản xuất vẫn còn đây đấy chúng thấy các cái phím bấm lên xuống đây mặt tắp bi đây rất là sần luôn đây phía dưới đấy, rất là đẹp đúng không ạ đây, người ta còn độ thêm cái hộc tì tay kia đấy đây hàng ghế phía sau đây đấy rất là đẹp ngồi rất là rộng rãi luôn đấy và tiếp theo nữa là tôi quay về cái phía bên lái đấy đây là cái vô lăng của nó này đấy còn rất là đẹp luôn nhá quý vị nhá rất là sáng rất là đẹp luôn đấy cái mặt à, táp lô của nó đây đấy còn sần nguyên đây cái mặt táp bi đây ấy nếu là những cái xe chạy dịch vụ nhiều cái phần mà tôi chỉ tay đây nó sẽ mòn nó bóng à, trông rất là xấu luôn nhưng mà chiếc xe này chúng ta thấy không đấy nhựa của nó vẫn còn sần luôn và giá bán của chiếc xe này chúng tôi đang giao bán là 168 triệu đồng Giá trên thì bao gồm cả rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa nhá đây các cái phím bấm lên xuống đây chúng ta thấy rõ nét chưa đấy các cái xe chạy taxi dịch vụ nhiều là những chỗ này nó trắng tinh các cái phím bấm này làm gì còn những nổi được chữ như thế này đấy cam kết với quý khách hàng luôn là một chiếc xe rất đẹp luôn nha quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây đấy các cái chốt cửa đây chưa một lần mở nha chưa một lần chạm cờ lên mỏ lết vào đây nhá quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy keo chỉ của nó đây đấy sơn lòng của nó vẫn là sơn zin nhá quý vị nhá đấy keo chỉ tươi chưa đấy không mất một phân nào cả đấy đây đấy cái cánh cửa phía sau đây cái nhựa của nó đây nhựa tắp bi đây vẫn còn sáng luôn sần luôn đấy các cái phím bấm lên xuống đây kính đây cũng đẹp đấy khá là đẹp quý vị ạ đấy và giá của nó chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe máy thôi nhưng mà quý vị và các bạn đã sở hữu được một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với hai nữa là à, đây tôi quay chi tiết đây các cái đinh bấm của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây keo phía sau đây của cái à, đây keo cái cốp sau đây còn nguyên zin luôn đây quý vị nhá cái keo của cái xe Hyundai Gate này rất là khó làm nha quý vị nhá đấy các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây quý vị nhá đấy đây đấy tròn xe luôn đấy chỗ này thì không có va quyệt hay là đâm đụng gì cả đây các con ốc này này chưa một lần mở nên quý vị nhé sơn lòng nó vẫn là sơn zin nhá đấy tôi vừa mới chỉ có rửa qua chứ đâu đây đấy các cái đinh tán rồi cái keo bên ngoài của cốp sau vẫn còn nguyên luôn đấy hộp lốp đó, hộp lốp đây hộp lốp còn rất là sáng luôn chủ nhân người ta đã dán chống ồn rồi nha quý vị nhá đấy đấy chủ nhân người ta đã dán chống ồn rồi đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nói chung là cái dòng Hyundai Gate này thì tôn vỏ của nó thì chúng ta không thể chê được đấy tiếp theo là tôi quay cho quý vị và các bạn à, về cái à, khoang máy phía trước đấy máy rất là chất luôn đang nổ đấy quý vị ạ nổ thì thầm như là chưa nổ đấy. đây máy của nó đây chúng ta thấy còn khô rong luôn nhá không có một vết dầu mỡ nào nha quý vị nhá đây rất là kỹ cho quý vị luôn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 các cái lỗ bấm này vẫn còn tròn xe luôn nhá quý vị nhá đây đấy keo chỉ của nó đây đấy đấy còn rất là đẹp keo chỉ của Hyundai thì hơi khó làm thì nó có cái à, vết vét ở là giữa lòng thì rất là khó đây chúng ta thấy vẫn các nút bấm vẫn còn tròn xe thôi đây đây vẫn còn tròn xe luôn nhá quý vị nhá đấy để tôi lấy nét đây đây vẫn còn tròn xe luôn nhá quý vị nhá đấy đây dàn phía trước đây đấy, rất là đẹp đấy rồi à, đây nó chỉ mất cái keo chỉ đây đấy, do sập lên sập xuống nhiều đấy, quệt nhẹ ở đây mất một đoạn keo chỉ đây từ đây từ đây nhá quý vị nhá từ đây xuống như đây mất khoảng độ 30 phân 30 phân chỉ ở đây đấy, nhưng mà cabo của nó thì cũng còn rất là đẹp đây đấy cái xương cabo này không có dấu hiệu gì cả nhá rất là đẹp đấy là một cái lỗi ờ, khá là nhỏ thôi đây cái sườn như này tôn của nó còn rất là đẹp luôn đấy cái đầu sắt xi phía dưới đây đấy cũng còn vuông đét luôn nha quý vị nhá đấy đấy nó chỉ bị mất keo chỉ đây chúng ta thấy này đây từ đây nhưng mà chúng tôi đã làm lại rồi đấy mất khoảng độ 30 phân nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái xương lòng này nhá đấy rất là đẹp luôn đấy thế như vậy máy đây đang nổ đấy êm du luôn nhiên liệu của nó chỉ khoảng 6 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá đấy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 và giá thành của nó thì rất là rẻ luôn chiếc xe này gầm bệ rất là chắc chắn đấy chúng ta mua về là sử dụng ngay đấy tội gì đi xe máy quý vị đấy chúng ta đi xe này phù hợp với chị em đi đón con cũng được đấy đây nội thất bên trong của nó đây khá là tươi như xe uh, tư nhân đấy rất là đẹp nha quý vị nha đấy